Và tiếp nối chương trình là một nhạc phẩm Con mắt còn lại của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Còn hai con mắt khóc người nhìn cuộc đời thôi, nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai tình trong hai tay một hôm. dõi con mắt một con khóc người con mắt trở lại nhìn một thành hai nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ con mắt còn lại ngờ vực tình tôi cuồng đến yêu thương cuồng đến nỗi nhớ con mắt còn lại nhìn mây trắng bay con mắt còn lại nhìn tôi buồn con mẫn con khóc người nhìn đời là không nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm nhìn em xa đi lòng em xa vắng con mắt còn lại là đêm tối ta con mắt còn lại là đêm người con mắt còn lại à, được uh, thể hiện bởi tiếng hát của anh Trương Hân, bạn Hoàng Ngọc, ca sĩ Trường Thư, chị Chi và Minh Ngọc. Xin cảm tạ quý vị. Thưa quý vị và anh Sơn Linh, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Thương nhau ngày mưa với phần thể hiện của đôi song ca Minh Đức và Thị Uyên.